Mijrbanat mishi hurun yak Samaria go Jesus goktanor giof wahi muha Galilea nat pa yak wahi. Sia kutuis mat nam cham pukku garin hash wakaich. Nam sak cham hugin jago haroi no mirma pum o ijagam. Sia kusha hoin dat tui ha agin guni okin gut gu kora. Kuwa gunat pa yok mu ai Galilea siam ri pisha sho pichu hu nyamati gumi o inkam. Cham tu namo puni hush. Nam gubu pudar puwa nơi nhằm băm mơ oi pi mơ Jerusalem na tij ba im do kam hộp tô đồ. Naguam pagkuj ba maboy li maggo Jesus na bair pies takat guban Paskwa tam. Mijirba mo na yap bay Nam mga kana titugim na paima na haj Galilea ban wipio. Nat paibu padarwin hop do gusoday. Vajiyom hap ni hak mực na pai kapernaum titu. Mishka og gumaran gunawin gugakam. Vapuya tukay gunawin gugakam nagiyom iva e oire gu Jesus Galilea hak gusak mudra kudeya na si oilimak. Wa mo imahinat gagammi na pai oire mi hibus nexoi batut dem nasabiam duan jara gumara navamu kim na iom hishka ok. Vaptut dago Jesus. Hajjui na pim cham hư ishkat tuhun jaan hin vui non cham ham nơ inchu dat tup tuwa gutu na rich baim dokam. Vagunovi ngugo kamoptut dago Jesus na puika kaich. Gino pichmom gugu shin hadun nyat mu shi himay mun ki am na cham vamu kia gunya lichuk. Naguj iom vashi bøycho. Vago Jesus uptut da. Vashku himat gum gum agi chukin hadun. hakav wagashia chamashim agat, wagoipohi upnatash putun go Jesus, nagushmat nasilkam uptidda, chamtu napishapkaich. Wawim gijaknanam mwahim chona iam pishwaahim muki amin, mi wanam hamit gudur tuhuandam tugin. Wa mi waagi nyam natwadua gumaran huptidda am. Washku gumagi chokin hadun. Wago ishatuk kanapai jog derwashku hupatidda. Padog derwashku wago iptidda am. takav yomiaduk dirchamkahivammok. Vashichetun chugutatan guagi, irbai hapduk napayokup tet dago Jesus. Vashku himat gumgum agi chokin hadun. Wadai natwatahun wishuran kin woinyor. Gyogohahan nin dapam hamat putahun yop. Wajinat po yetudu go Jesus natagusik mi wa ai Galilea mudra kudea na shi oilimak. Jikan wa wargokim natijbaim do kamop todo.